điện mặt cường linh thì hôm nay chúng tôi ờ, tiến hành giao <laughs> giao máy chạy dầu tới đất châu vàng khách tại vì hôm nay thời tiết cũng khá là lạnh đây là tiến hành à, lắp bộ phay cơ bản nó này Đấy. thì khi anh lắp phay anh để ý là cái lưỡi này nó hướng bên trước anh vâng rồi anh em bên kia anh chắc cũng xem nhiều rồi ra một người thì cũng làm được thôi hai người gì châu vàng này cho châu mà châu vàng cái châu chỉ châu chỉ rét sinh sản châu sắt này đấy sắt này nó khỏe hơn đấy phải cho ăn đấy phải chăm sóc ngủ chưa không được bên bảo làm cho mấy cái chốt à, có chứ em cầm theo anh còn chục cái rồi đủ hết rồi mà thì sau là chúng ta sau khi lắp đặt bộ phanh thì chúng ta tiến hành nổ máy cái tay nó hơi cao Đấy <laughs> thì hôm nay bà con đến khá là đông để xem máy à, thì nó quay đầu rồi đấy đánh một lần thì đất khá là tươi rồi anh thử xem tí máy xuống nó đi chậm lại thôi anh ạ thì ờ, sau khi ờ, đất phay qua một lần này Đây là phần bên này là chưa phay các bạn này Còn bên này là phay rồi thì nó đất nó tơi hơn nhiều gấp mà cũng <laughs> dễ dùng đúng không anh máy này mà đói là không chơi được lắc <laughs> ừ. cái này thì ờ, chắc là tì cái này hơi xong tí ăn tăng lên tí rồi như thế đi thôi thế rồi quẩy cho về nhà đói anh đói